chào quý vị các bạn đã đến với đến máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi ờ, mang đến các bạn sản phẩm đấy là máy sắt gạo một chức năng thì còn lắp thêm ờ, thiết bị sàng rung sàng 3 cấp đấy, đấy thì ờ, tổng thể con máy một chức năng này đấy. nhỏ gọn gọn gàng dễ cất đặt cũng như là dễ sắp xếp vị trí đặt máy đấy <clears throat> máy thì những bộ phận chính như là phần motor đấy motor nó motor 3 kg một dây ờ, đồng 100 trăm dây đồng bảo hành mình 12 tháng đấy nó chuyển động ờ, bằng bu buli đôi này đấy xe này đấy còn đây là phần ờ, nghiền nhỏ này bên sắt gạo này phần sắt gạo đấy nó cái sằng sát bên trong đấy, đây là đầu ra đây là chỗ mình điều chỉnh cái độ trắng hay đục của gạo này. Đấy. Đấy, còn ở trên này cái phếu này phếu rất là to này chúng ta đổ lần nhiều vào đấy, ở đây sẽ có một cái tấm tấm đấy tấm này để điều chỉnh à, cái lượng xuống của hạt lúa của mình đấy ra muốn nó à, à, xuống nhanh xuống chậm thì chúng ta điều chỉnh có bao nóc chỗ này ta siết chặt vào đấy, để trong quá trình máy hoạt động không bị rung lắc nó không bị gây ra tiếng ồn đây có một cái điều chỉnh gió này đây <clears throat> đây là một bộ phận à, lắp thêm bên ngoài đấy thì đây là một sàn rung nó có 3 cấp đấy thì à, sàn rung này nó có hoạt động riêng này có motor riêng này đấy đây là motor rung của nó này để đây thì chúng tôi có đấu điện trực tiếp vào phần motor đây luôn nó ăn chung một điện cùng với cắm luôn cho nó gọn đấy, đấy. đều là motor di động 100% luôn Đấy, đây ở đây chúng ta có con ốc này để điều chỉnh cái độ rung của nó này. Đấy. Máy nhỏ gọn ở trước đây. Đấy, cho nhẹ nhìn qua đây sẽ có ba cái lớp của là ba cái lớp sàng này này. Đấy nó rung. Ba lớp sàng. Đấy. Thì ở, ở, ở dưới này sẽ có hai hai cái đầu vòi này, hai đầu da này ra để à, là các thứ tắm sạn nó rớt ra rồi này đấy, nó có 3 cấp thì nó một rớt ra hai bên này đấy, còn ở trước này sẽ là hạt lúa của mình hạt gạo của mình đấy sau khi sàng xong ra đây đấy ở đây thì uh, bình thường một máy mà hoàn chỉnh của nó thì không không lỡ sàn này xem có đầu ra ở đây Đấy, nhưng mà cái lắp sàng này thì chúng ta tháo ra và lắp cái tấm này vào để nó khi ờ, nó sát gạo xong thì hạt gạo sẽ đập vào cái thành này và rất rất nó xuống cái sàng này để nó tiến hành rung sàng đấy máy tổng thể có màu xanh rất là bắt mắt đẹp máy thì ờ, ờ, được lúc sơn sơn bóng này rất là dễ lau chùi sau khi chúng ta sử dụng xong chỉ cần lấy cái khăn lau qua nó sạch ngay để cắt đặt đấy ở đây thì à, máy được thiết kế à, những cái kha cái rãnh như này để chúng ta trong sử dụng mà lâu dài mà dây cu nó có bị giãn giãn đi thì chúng ta căng ở chỗ này mở ổ nóc này ra đấy, ép cái thành này xuống thì nó sẽ căng dây cu này đấy. đấy điện sử dụng điện 220V điện sản gia đình motor thì đều là motor dây đồng đều bảo hành cho mình 12 tháng Đấy, như này motor toàn phát này, 3 kg motor 3 kW Đấy. ở đây có thiết kế một cái à, tấm chắn màu đỏ như này để nó chắn phần bu ly dây cu loa đấy để à, tránh tránh trường hợp chúng ta lỡ mà có va chạm gì đấy thì sẽ đỡ nguy hiểm hơn đấy ở đây nó làm kín như này thì ở ờ, sau này ở đây sẽ có cái đầu tức là đầu da của trấu này thì chúng ta bỏ gạo vào thì ờ, máy tiến hành sát gạo thì phần trấu sẽ được sát thành gọi là bột không phải là bột mịn bột thô thôi nó sẽ ra đây đấy nó ra đầu này thì chúng ta có thể ủ các thứ sử dụng để là ủ các thứ hoặc là trộn ờ, vào cám thì cho gà vịt ăn đấy máy rất là đẹp chắc chắn ở đây là làm bằng inox này khóa này và điều chỉnh ờ, độ trắng trắng đục của gạo này có ốc khóa đây này đấy mày đấy hai motor chạy độc lập motor 3 ký chạy chất gạo và motor bé lên sàng rung đấy rất là gọn gàng máy lắp đặt để sau này chúng ta ví dụ như chúng ta không dùng đấy mà muốn cắt đặt gọn hơn cần tháo nóc ra bốn con này ra hai con hai bên bên kia cũng thế tháo ra sẽ tháo rời cái xăng rung này ra đấy và chúng ta cắt đặt máy thì nó đứng gọn hơn đấy. kể cả phếu cũng thế phếu chúng ta chỉ cần mở báo con ốc ra mở phếu ra luôn đây có một số lưu ý này như là nhất là dây cấp nguồn cho máy phải từ 2,5 mm trở lên đấy tức là cái dây điện của nó và, và thứ hai là chứ không thể nằm đó mới sử dụng đấy có một năm lưu ý đấy máy là một chức năng sắt gạo nhỏ gọn tiện lợi đấy, sau đây tôi à, tiến hành cắm ghim điện này để ờ, máy chạy thử này, xem nó ờ, ờ, tất nhiên là khi máy có lắp sàng rung vào nó sẽ có độ ổn nhất định nhưng nó không đáng kể Đấy. tức là ở trong trong cái khoảng độ ổn chúng ta có thể chấp nhận được Đấy. Đây thì uh, sau đây tôi tiến hành uh, ghim điện cho các bạn xem nhé. Thì uh, tôi tiến hành ghim điện này, nó sử dụng điện 22V, cái cắm làm rất là chắc chắn lên này. Tôi tiến hành ghim điện nhé. là tiện lợi Đấy, thì bà con có nhu cầu mua máy sắt gạo một chức năng thì ngoài ra sẽ có một loại hai chức năng đó là một bên nhiệt cám nữa nghiền bột nữa thì đấy thì uh, bà con có nhu cầu mua máy xay sắt gạo thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh địa chỉ số 1 lô tê 3 khu đồ giá Nguyên nghiệp xã Tư Hiệp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng cái màn hình đấy các bạn liên hệ qua hotline để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là cũng như là những ờ, chương trình khuyến mãi cũng như là vận chuyển các thứ đấy thì bên mà chúng tôi ờ, nếu mà vận chuyển bằng xe thì ờ, các bạn nhận xe ra xe để nhận hàng còn không thì gửi bưu điện thì họ mang tận nhà mình luôn đến nơi có thể cắm điện bỏ lúa vào test thử luôn đấy máy chạy ok thanh toán tiền tại nhà đấy thì cảm ơn quý vị đã xem video nhớ like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều